Ờ, chúng ta bổ sung như sau các em ghi cho thầy uh, hàm thứ nhất uh, tối nay thầy muốn giới thiệu đó là hàm sum if Đấy, if sum rồi sum là tổng rồi nhưng mà nó lại là sum if cơ thế ta đổi font chữ nhá cho to lên một tí hàm đúng không cỡ chữ là 18 rồi ờ, cột ừ, cho cột xeo của nó là cho xeo của nó là 28 cho nó to rồi thế bây giờ thầy có một bảng như sau bảng bán hàng bán hàng đây là A là đội bán Đấy. tiếp theo là tiếp theo là tên người bán tiếp theo là tiền thu được Đấy, tiền thu được thế bây giờ đội bán này chúng ta gõ số thứ tự à, như sau đôi bán thì ờ, nó lại như này đây là số thứ tự một nhá hai nhá rồi các em chọn ship giữ hai cái các bạn kéo cho thầy đó đội bán này đội một tên người bán là Nguyễn Thị A tiền thu được hôm nay bạn ấy bán được một triệu hai trăm ngàn đồng ta cứ đổ ta cứ coi đơn vị đồng đấy nhá ờ, Trần Thị Hương bán được uh, ờ, 1 triệu 500 ngàn đồng bạn này đội 2 hay đội 3 đi để nó bạn này đội 1 tiếp tục là Nguyễn Văn Bằng bạn này tiền thu được trong ngày bán hôm nay Bạn bán được 1 triệu mốt Đội tiếp tục đội 1 Bạn này là Lê Vũ Công Bạn này bán được 1 triệu 700 Bạn này đội 3 Tiếp tục là Trần Văn Hoan, bạn này bán được 1 triệu tư đây là cái tình huống thì giả định nhá bạn này à, đội 4 à, Nguyễn Văn Minh bạn này bán được 1 triệu 500 ngàn đồng tiếp tục một bạn nữa đội 3 là Lê Thị Hoa bạn này bán được 2 triệu Đấy. bạn này đội 2 võ và võ văn văn tiền bạn này bán được à, một triệu chín trăm tiếp tục bản nữa là bản 4 à, đồ đội 4 bạn Lê bạn Nguyễn Văn học chẳng hạn bạn này bán được triệu chín trăm bạn này bán được một triệu sáu trăm bạn này đội 2 Trần Thị mà bạn này bán được 3 triệu đó thì đây là mỗi một người của một đội ở ờ, đây có đội 1, đội 2, đội 3, đội 4 Thế thì trong đó đội 1 thì có những bạn ở đội 1 thì được đứng số 1 Bạn đội 2 đứng số 2 Bạn đội 3 ở số 3 và bạn đội 4 số 4 Thế bây giờ mình mới ờ, đặt ra đây là cái bảng thống kê Bảng thống kê đây thầy ghi là đội đây là tổng tiền thu đó bài toán của chúng ta là thống kê những người cùng một đội và in ra tổng tiền bên này thì có nhiều cách ví dụ như là chúng ta phải tính ít đúng không nếu bạn nào đội 1 thì ra đúng không thế nhưng mà bài uh, như thế thì chúng ta lại phải là so sánh ở đây rồi hiện tên vân vân rồi mới tính tiền bên này vậy thì công việc của chúng ta ở đây là chúng ta sẽ bằng như sau à, đội bán thì thầy ghi là đội 1 đội 2 đội 3 đội 4 thế bây giờ thầy tính tổng ở đây cả lớp hiểu chưa các em ơi alo cả lớp có nghe thấy không alo các em có thấy không nhở trả lời thầy một câu đi có nghe được không các em có nghe thấy thầy nói không à, rồi bây giờ các em đã hiểu cái vấn đề của bài toán chưa có nghĩa là thống kê ra đây những người thuộc đội 1 bằng bao nhiêu đội 2 bằng bao nhiêu bây giờ ta bằng nha cả lớp ghi cho thầy bằng sum if Đấy, sum nhưng mà lại sum if cơ các em ạ cả lớp chú ý nha sum if My love. No. là 13 có nghĩa là giá trị đây là cố định cái vùng này cố định đấy nó bôi này nhá rồi sang đến phần thay đổi phẩy M4 cho đến M7 là thay đổi đúng không nhưng đây ta chính tính cho đội một trước vậy ta sẽ nó nói là M M4 đấy M4 ta tính cho đội 1 trước còn cái đội 2, đội 3, đội 4 sau M1 trước nha các em nha. Rồi Tiếp theo phải. Bây giờ tiền Tiền thu được Thì nó lại là Ở trong vùng này cố định Thì chúng ta lại là đô la Đô la H Đô la 4 2 chấm đô la h đô la 13 đấy mỗi một màu các em nhìn lên là màu nào của vùng nào là các em nhìn thấy nhá màu đỏ là ở đây một ô còn hai bên là vùng gì à đội bán đội bán thì xin lỗi ở đây phải là đô la e các em thay vào nhá đô la e đô la đây cũng là đô la e đấy tức là vùng đội còn vùng số thứ tự thì thôi cả lớp hiểu chưa nhờ alo các em trả lời cho thầy bằng mic nào có nghe thấy không được chưa bây giờ ta có enter nhá Đấy. và ta kéo xuống rồi bây giờ đội một một là có bạn gì nhỉ bạn này bạn này bạn này cộng vào là được 400 1 triệu 2 cộng 1 triệu 7 là 1 triệu 9 1 triệu 9 với lại 1 triệu 1 là thành 4 triệu rồi đội 2 4 triệu 9 đấy các em nhìn bằng tay nhá hai này hai này đấy đúng đủ 4 triệu 9 Đó. vậy các em ghi cho thầy vào cái gì thay đổi thì nó thay đổi ở chỗ m còn hai bên là cố định đó các lớp chú ý nhá thức trên đây đấy tức là thầy thống kê cái tổng tổng của từng bạn ở bên này à, từng đội ở bên này đây gọi là sum ít được chưa Đấy. và chúng ta trang trí cho thầy rồi thế là chúng ta hiểu đây là hàm sum sum if Rồi tiếp theo là chúng ta sang cái hàm tiếp theo để chúng ta làm nó thì à, các bạn ghi vào cho thầy nhá em cùng ờ, ghi và làm vào thì thầy đợi bao giờ xong thì thầy tiếp tục bây giờ vẫn trong bài này nhưng bây giờ thầy lại có một cái điều kiện sau là tính tổng Đó. vẫn trong bài này nhá lớn hơn lớn hơn tìm những bạn lớn hơn 2 triệu để đính vào không cần biết đội nhưng mà cứ bạn nào mà tính lớn hơn 2 triệu thì ta ta cộng vào thì bây giờ các em ghi cho thầy là sum if sum if lớn hơn 2 triệu Đấy, cái lời nhắc thôi rồi bây giờ chúng ta sẽ bằng vào đây cho thầy bằng sum trở thành cap lock là sao sum if mở ngoặc ra từ H4 cho đến H13 13 nhá yeah. H4 H13 rồi các em phẩy cho thầy phẩy cho thầy Đấy. rồi các em phẩy trên dấu lớn hơn Đấy. dấu lớn hơn ô điều kiện của chúng ta là n mấy nhỉ n 10 N10 thì các em cho thầy cái dấu và vào đằng trước Đó. có nghĩa là tính từ đây đến đây chỗ nào mà lớn hơn N10 thì cộng vào thế nào không có và sao lại không có lớn hơn ấy nhỉ để đánh lại. lớn hơn dấu lớn hơn N10 vùng này lớn hơn này lớn hơn 2000 đúng rồi để này lớn hơn 2000 là N9 thầy xin lỗi N9 vậy phải có một số và đằng trước ta thử các giống 30 3 3 triệu từ H4 cho đến H13 H4 cho đến H13 19 Đó. xem nhé cũng không ra nhỉ mình luôn mình cho luôn nó thành thẻ lớn hơn lớn hơn 2 ngàn đi bằng như thế luôn thì không cần cái này thử xem ra ô đúng rồi vậy chỗ này không cần các em ạ đây đó thì ra được 3 ngàn là Trần Thị Na Trần Thị Na bạn này à, tính được có mỗi một bạn này lớn hơn nhưng mà chúng ta mà cho chỗ này à, lớn hơn hoặc bằng Đấy, ví dụ chúng ta cho lớn hơn hoặc dấu bằng thì nó sẽ ra sao 5 ngàn gồm có bạn đây và bạn đây cộng vào bằng 5 ngàn bạn Lê Thị Hoa và Trần Thị Na nha các em ghi công thức này vào tìm những người lớn hơn 2 ngàn thì các em ghi cái công thức như này đấy, đấy là trường hợp thứ hai của hàm ít một cái là ít tính theo điều kiện các nhóm một cái là sum ít tính theo điều kiện đấy lớn một cái Thế em ghi hai trường hợp này vào cho thầy cả lớp nghe rõ không hay không mất kết nối rồi nhỉ alo các em các bạn nghe rõ không thế à rồi các em làm cho thầy hai trường hợp này nhá làm xong thì bảo thầy để thầy cho ví dụ tiếp theo Đấy, ta chủ yếu là những cái làm những cái mà chúng ta còn bổ sung thiếu thì chúng ta làm vào đây nha đây là xăm ít à, là, là là cái cả cái dãy này lớn hơn 2000 lớn hơn bằng 2000 thì tính được bằng 5000 là gồm có bạn Lê Thị Hoa và Trần Thị Na còn đây là tính theo tính theo điều kiện của hai dãy là tính theo từng đội một thì chúng ta sử dụng như này những bạn ở đội 1 thì tổng bằng 400 những bạn ở đội 2 thì tổng bằng 4 triệu 9 à bạn 1 thì 4 triệu bạn những bạn ở đội 2 cộng vào thì được 4 triệu 9 những bạn cái bài toán này là là hay áp dụng thực tế nhất này đó những bạn đội 3 thì được 4 triệu 9 những bạn ở đội 4 thì được 3 triệu 1 đấy bạn đội 4 gồm có 1 triệu 6 cộng với 1 triệu rưỡi là bạn lệ Nguyễn Văn Minh thì ra được 3 triệu mốt Ok bây giờ chúng ta sang trường hợp đếm đây là tổng rồi thì bây giờ chúng ta sang sang hàm các em ghi cho thầy đếm đếm số theo điều kiện tương tự ở ít thì bây giờ mình sẽ bằng ở bên này ví dụ như là đếm số người đếm số bạn có bán được trên 2 triệu nhá Đó. Đó, và mình bằng ở đây thay cái hàm này là hàm sum thì bây giờ mình dùng hàm cao ít mở ngoặc ra cho thầy bằng cao ít nha cả lớp ghi cho thầy cao ít cũng từ gì từ H4 cho đến H13 đây rồi H4 2 chấm H13 cái này không có đô la đằng trước nhá 5 5 lớn hơn hoặc bằng 2 triệu phẩy trên đóng hoặc xuống enter đó cả lớp ghi vào à đếm được hai bạn có bạn này bàn đây được hai nhưng bây giờ thầy có thể thay bằng một triệu rưỡi một năm không không thì được 7 bạn đấy. Thế là cả lớp đã hiểu vấn đề chưa đây là đếm những người mà có vượt một con số cho trước đấy là cao ít và chúng ta đã hiểu được cái hàm cao ít và hàm sum ít đây là cái hai hàm hay gặp nhất để chúng ta có thể làm rồi hàm là led và hàm ra hàm rai là chúng ta học rồi đúng không về lúc lookup rồi Tương tự các bạn có thể học trên mạng về hát lúc lookup nhá Bởi vì thầy đã giải một bài tập rồi Thì các em ờ, cứ thế làm ra cho thầy và các em uh, giải luôn cho thầy cái bài hôm nay và gửi lại cho thầy bài học hôm nay thầy bổ sung cho các em hai hàm sum if và cao if đấy là hai cái hàm mà chúng ta hay học rồi à, còn cái hàm tính ngày ra thì ờ, ví dụ như là ngày hôm nay bằng gì thì chúng ta bằng uh, today Đấy, đây là ngày mà chúng ta in ra nha hàm này là hàm ngày hôm nay rồi weekday weekday Đấy. bằng weekday với đấy quên đây của chúng ta là tuần bao nhiêu nhá à, đây của cái ngày thầy xin lỗi đây của M mấy nhỉ M14 đấy thì chúng ta tính luôn bằng 4 đó. nhá hôm nay là hôm nay là tuần thứ tư tuần thứ tư của tháng này đây là today còn đây là weekday các em ghi vào cho thầy ngoài sử dụng các hàm ra thì các em có thể cộng từng ô một Ồ, ờ, nó cũng có thể tính được là h năm cộng h sáu cộng h bảy cộng h tám đó chúng ta có thể thế được bằng ví dụ từ bằng bằng h một h bốn cộng với H2 cộng với H3 cộng với H4 à, cộng với H thì xin lỗi H5 đây là 6 6 đây là 7 đó các bạn có thể sử dụng công thức này các bạn có thể ngoặc vào đấy, rồi các bạn có thể chia cho mấy đấy tùy ý ngoài những cái công thức mà chúng ta đã tính đấy, chia cho hai chẳng hạn thì chúng ta có thể làm các biểu thức như thế này là biểu thức toán học nhân chia cộng trừ các ô ngoài ra thì chúng ta đã học các hàm mà thầy dạy rồi vậy ờ, buổi học hôm nay nó nóng thầy dạy đến đây nhá alo hôm nay nóng chúng ta làm thế này thôi cho vui văn nghệ tí nhá nếu lúc nào từ giờ đến hôm thi thầy uh, dạy thêm thì thầy lại thông báo cho các bạn để các bạn vào học thêm nhá và đưa cái bài này cho các bạn khác cùng học alo bạn dung nghe nghe thấy thầy không chi biết chưa Ủa, em nghe thế Ờ, thế chúng ta ờ, nhớ làm cho thầy đúng cái bài này, bài này bài này dễ thi lắm nhá. Bởi vì là kỳ trước có những bạn là thi ờ, sum ít, cao ít, rồi d sum, d cao. Đấy lúc sáng thầy dạy rồi. Bây giờ thầy bổ sung này thì các em phải nhớ là học luôn d max, d min nhá. Luyện luôn mấy cái bài này cho thầy. Cả lớp nhớ chưa? Alo vâng ạ ờ, vâng cả lớp đồng thanh cho thầy cái rồi bài này chúng ta làm luôn nhá làm luôn vâng. gửi cho thầy rồi tối thầy phụ đạo thêm thế không nóng lắm hôm nay thầy nóng ơi là nóng các em có nóng không ở nhà các em chắc ở quê mát đúng không nóng lắm thầy ạ mai còn nhiệt độ cao hơn thôi chúng ta cố gắng vì chúng ta học muộn à, covid cô hùng à, mấy à. nhưng mà thôi không sao vẫn đủ kịp thầy chào các bạn nhé ờ, thầy chào các em vâng ạ